lạc lõng quá vậy luôn ấy tình nhạc nhỏ rồi đúng không đổi nhạc đổi nhạc đổi nhạc đổi nhạc gấp đổi nhạc gấp đổi nhạc gấp tắt đổi nhạc gấp <laughs> nhạc hay đủ rồi nghe tiếng chó sủa liếc ghiền mọi người <laughs> rồi đâu rồi đâu rồi đâu rồi đâu rồi đâu rồi quách à, cái gì sai sai à đây khoan từ hello Sino hello nhóc duy nha oh oh my god à đây khoan từ từ cái cái cái cái cái um, cái nhạc của ở đâu rồi ta ở ờ, kìa đây đây đây đây đây <coughs> nhạc này nhạc này nhạc này nhạc này nhạc này dao chào các bạn đang xem livestream nha các bạn nào mà chưa có đăng ký kênh cho Saki mọi người đăng ký nha mọi người cảm ơn mọi người rất là nhiều nha mùa chuyển động ước mơ quách quách không tắt được ra đây hoa bay chạm ngọc wow oh my god oh my god trúc tung tóe tuyết trần trịa tên ngộ nhờ <laughs> mặt của Erioma mặt Rioma vậy à you and 100 hungry quốc ghi ăn 100 hungry cookie à ra vậy sao khoan có cái game này bắn súng không bắn súng bắn súng bắn súng cuộc chiến zombie z không cái này không có không có cái map mình đang mở cuộc chiến zombie z skyward Skyward ở hành trời Skyward có một người à, máy biến hóp học với cô giáo mà trốn cậu Simmy à, khoan từ từ sao phòng nào cũng có một người hết vậy phòng nào cũng có một người hết vậy BBB nè B hỷ Trấn cổ đại xếp hạng điểm của tôi không điểm à chơi cái này là có điểm nè anh bạn chơi Valorant không ạ à? có có có nhà có nhà có chơi Valorant nha Ủa gì mới vô quốc luôn hả từ từ à, mình là đội à, mình là đội đỏ đúng không thì mình phải đánh đội xanh súng Ủa, xanh xanh kìa giết nó trời ơi sao sao để anh cân tim cho đi ra đi ra lên cân tim cho này làm sao không hát rồi đứng đây bắn rồi đứng đây bắn rồi hồi giàu rồi đó để anh cân tim cho đi ra đi đi ra đi mấy đứa để anh cân tim cho đây súng này súng súng nào nhỉ à, ờ, rồi súng này bắn công viên à ấy ấy ấy ấy ấy ấy à mình mới đổi súng mà cái súng này coi hay hay hay súng này bắn được nè Ôi, này kiếm đúng không anh chơi súng không chỉ kiếm ai đấy ai đấy bên mình hay bên kia ui trời ơi trời ơi trời ơi ăn con gà vô ăn con gà vô ăn con gà vô gắt súng lên trời ơi mon úp mì gói <laughs> nè đâu rồi con gấu đâu rồi gấu ơi đây nè đây này em hứa không đau đâu hứa không có đau đâu nha trời ơi Mày bắn ác dữ vậy Đây Đỏ anh tị hết chưa Lại lớp ngân à Lại cơm chó Ui trời ơi Cơm chó Cơm chó Cố lên tim ơi Ui Ui Ui ui ui ui ui ui ui trời ơi super kill luôn nè hồi máu hồi máu hồi máu hồi máu hồi máu hồi máu hồi máu rồi bước ra đây bước ra đây muốn đi nhanh là phải đi cùng tim đó chết nè đó đi cùng tim là chắc ăn nhất đấy cho đi với bạn ơi ở ờ, bạn này có là cánh màu tím nè có cái đuôi nữa ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi win này win này win này win này win này win này tim đâu rồi tim đâu rồi tim mình đâu tim mình đâu tim mình đâu à tim mình qua bên kia anh nè đi chung với tim đi chung với tim Wow, wow Hơi gà nha Ôi Không được, không được Không được, màu xanh không được hắn Màu xanh phải hua Khi nãy là Khi nãy là là mới thử thôi, bây giờ thiệt nè Bây giờ mới bán thiệt nè Bước ra đây Anh em lên, anh em lên, anh em lên lên đi chị đi leo vậy bạn ơi bạn ơi nhảy xuống leo tường hả ok bạn chơi luôn leo tường luôn nè ủa sao leo từ từ ở kìa góc này khó bắn ấy ờ à, à, đi xuống ui người ta đang leo tường mà demon up mì gói ờ à, được rồi cho bạn em mì gói luôn buồn cái gì đây nè lại leo tường ở kìa ờ, à, em cứ leo tường đi để cho để cho để để, để cho Saki uh, bắn bên đây cứ leo tường đi mò nó bị gói đi mò nó bị gói đi mò nó bị gói phải chết thôi trời ơi chả hù được rồi ấy người ta đang ăn bánh mì bắn người ta đây này qua đây người ta đang ăn bánh mì còn bắn người ta nè đại lớp ngân nè đứa tiếp theo Trời ơi Cây, cây, cây, cây, cây, cây Vô dạ Cây Cây, cây, cây, cây, cây, cây, cây, cây, cây Đây là lúc Saki tàn sát tất cả yeah. <laughs> Cây nè bên kia có một đứa phát cầm chó bên kia có một đứa phát cầm chó à giá trời nó bị cầm chó giết luôn rồi nè lên đi MTV cố lên MTV hay quá em ơi hay quá em ơi ôi coi chàng nó móc coi chàng móc lớp phía sau coi chàng móc lớp phía sau đậu xanh được nhất nha được cái nhà ấy ôi trời hết hồn tưởng tưởng tưởng tưởng tưởng, tưởng cái hồ ấy đây nè bên phải bên phải nó mới chạy vô đây nè ủa da trời bốc lớp rồi <laughs> à mấy đứa cứ cứ cứ đi đi anh bọc hậu phía sau cho yên tâm đi đây đây mấy này bắn đau thế nhờ giá bắn đau thế nhờ ở đây nè nè ló đầu ra ló đầu ra ló đầu ra ở giá ló đầu ra ló đầu ra trời ơi mình kia bắn gắt thế nha được rồi hay cho ớt mì gói lên đường demon nè à, demon ấy thấy à nha ấy ấy upper kill triple kill ra kill nè cho xin ông mạng đi ở ờ, bên kia win rồi bên kia win rồi bên kia đến 89 mạng lận bên này có bên này có 53 điểm à 54 điểm bên kia 90 điểm lận bên kia win rồi mình kêu quên rồi là tại mình mình mình mình phế quá mà không đánh tim được là do mình phế quá mình không đánh tim được á trời ơi ôi ê ê ê ôi trời cậu chấm máu à ê sao con bắn được con bắn được con bắn được đứng đây bắn hoài luôn đứng đây bắn hoài luôn ló đầu ra là nã nè ló đầu ra là ăn đạn nè vô đây <laughs> trời ơi hay quá em ơi rồi leo tường các bạn leo tường các bạn ôi nó, nó, nó tấn công nó tấn công nó công hành rồi công hành công hành rồi này bạn lên lên đi qua bạn giờ em ló mặt ra đây là can đảm lắm rồi đó bước ra đây đi cấu là mắt kính rồi ơi ơi ơi ơi à bên bên đây có cửa kiến không bắn được được rồi bắn mì à, bắn mì hả rồi abkepnia một mạng đó một mạng nha rồi 106 rồi sao mà đổi được còn có một phút à còn có một phút 20 giây à không không có gửi điểm được rồi đó được một điểm được một điểm được một điểm nè hai điểm nè hai điểm nè hai điểm nè hai điểm rồi điểm thứ ba đâu điểm thứ ba đâu điểm thứ ba đâu ôi da ôi da mất điểm rồi chết chưa ôi bắn vào không chết ta bắn không trúng luôn nè nã hết nè nã hết nè ôi da Ồ, bên kia bắn bên kia bắn đau ghê luôn á đó một đứa lên đường ôi da demon một đứa lên đường cố lên tim ơi cố lên thở ơi qua bên bên coi chừng coi chừng phía coi chừng bên bên cánh đây bên cánh đi để anh bắn à, để anh bắn à, phía sau cho ai giá trời bị cơm chó giết cơm chó phải gây sát thương được mọi người ạ à. <laughs> canh canh a à rồi xong chúng ta đã thua rồi úp mì gói và cơm chó chiến thắng rồi <laughs> tải mini world vô phá mới được ạ à. Demon úp mì gói có khi công nào là Doremi Umigo không ạ? À? Không phải đâu Không phải đâu nha Á à, đồ combat mini world à Hôm qua AD phá banh nhà của Saki Nguyệt luôn hả? Thiệt luôn hả? Thiệt luôn hả? Ô là trời Hết giờ Ủa vô nữa hả?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 à, quang mình phải giết đội nào à đội đỏ đúng không giờ mình rồi tim xanh đúng không hùng xịn sò ôi tim mình mạnh dữ dạ tim mình giết hết quá trời luôn kìa à, lên bên đây bên đây bên đây bên đây có đường đi lên hay quá hồng ơi trời ơi dễ ăn kẹo luôn á hai mạng bên kia hết chấm la luôn rồi trời ló mặt ra đi ló mặt ra đi Naruto hua rồi bên Naruto hua rồi hả à, Naruto bên à cái gì vậy Naruto vs Sasuke là một uh, là kiểu xây hai block uh, xây hai cái đầu của Naruto với Sasuke hả? U. Uh. Tưởng là được cầm vũ khí ninja các kiểu chứ. Tính lát vô server xây nhà kế Sasuke á. Hay bắt một kiều không không đặt lóc qua được á đặt lóc qua được nè nhưng mà mình đặt lóc qua là sẽ bị súng bắn không có lối đầu cửa sổ luôn nè à nó bạn à, bạn qua này bạn xài súng nhắm chứ không có xài súng kia quảng cáo không nhỉ ồ, bạn nói hay quá à nè ông ló mặt ra nè ló cái mặt ra đây tính bắn bắn lén à bắn tính bắn lén saki lần nữa là không có đâu nha không có đâu nha canh hết rồi canh hết rồi canh hết rồi canh hết rồi nè canh ngay đây là giá ủa à khoa ơi được lắm khoa ơi hay lắm khoa ơi hay lắm bạn ơi yeah. Dạ. ui da bắn đao bắn đao bắn đao bắn đao nấp nấp rồi nha nấp nha nấp rồi nha nấp rồi đó ui được rồi khoa được rồi khoa cây khoa lắm rồi đó ồ chơi đóng cửa luôn kìa chơi đóng cửa luôn kìa chơi đóng cửa luôn kìa qua wow, qua đây từ từ bên kia vô đóng cửa luôn nhưng mà nó sẽ hiện vào cửa sổ bên này nó sẽ đứng bên đây cửa sổ nè cần canh bên đây thôi canh bên đây thôi không có bán không có canh kia ơi canh từ nó bắn từ chỗ nào ấy nhờ không thấy luôn mấy bạn bên kia chạy đâu rồi ừ. chết nè khoa ơi bắn lén ha khoa ơi không có đâu nhiên không có đâu nhiên nè ló cái mặt ra đây ló cái mặt ra đây đi mà ló cái mặt ra đi lấy <laughs> mặt ra đi đi bên kia nó trong nhà luôn rồi bên kia nó trong nhà luôn rồi không dám ra luôn rồi hay, What? Mấy bạn này bắn đánh nhau ở đâu vậy? sao không thấy à chắc trên trên lầu trên lầu trên lầu trên lầu dưới cái này không có luôn nè chắc ở trên lầu rồi <coughs> lật lóc qua đi hồng ơi để uh, saki cover cho bên kia đóng cửa luôn rồi bên kia ông hết rồi ông hết rồi à cờ bạn trí tinh nghịch leo lên đây nè leo lên là cũng bay màu thôi à quay bàn đó có bên đó có hai người nữa nè có nhi với trí trí ơi trí đâu rồi quay trí ơi come back come back come back go on come back go on come back go on nè qua bên đây qua bên đây qua bên đây qua bên đây qua bên đây có anh hành bên kia như thêm người bên kia một người nữa cũng không tới ta mặt lóc quá quá wow ây da đau nha ở bên kia đặt lóc chặn hết rồi nghĩa chết rồi nè một đứa một đứa một đứa chết rồi xong trận này qua xin tội mọi người nè ló mặt lên đây ló mặt lên đây <coughs> này bạn đang leo lên bạn đang, đang leo lên không leo lên thì Saki qua hit một hit double hit double hit double hit ôi đó double hit chết dạ. xin lỗi nhoi nha dạ nhi đông hậu chết nè qua bên kia tàn sát hết luôn không chừa một cái gì hết thiệt là ác độc phun rồi vô không được hả mini world phải không ra gây đúng rồi william ơi full mà không được á thôi vậy ờ, qua bên uh, sinh tồn nha mọi người qua sinh tồn nha mọi người uhm. bắt đầu như Saki có map sinh tồn nào đâu đây nè đây Saki World mời bạn à, có bạn nào đang on không ta ui vô luôn rồi nè nếu bạn nhìn vào người Plamas vào ban ngày họ sẽ đứng yên Plamas là người nào ta phiên bản không đồng nhất từ ủa khoan từ bị gì rồi nào bị gì rồi à đây để vô lại nha mọi người ừ. yes dạ ô oh, bây giờ là có anh giải nhân hỏi thăm mình luôn rồi mới giờ các bạn giải nhân hỏi thăm luôn rồi mấy bạn đến kiếm mình ghê quá Quy à. ui đông hết yeah, hình như là an toàn đó mọi người nhưng mà có cái giường để ngủ qua đêm nè mọi người mình sẽ ngủ và đợi trời sáng dậy sử dụng sự kéo léo để làm một cái lò nung sắt vậy là bây giờ mình phải làm một cái lò đúng không nhưng mà trước hết là mình phải nhặt đá về nữa đá đá đá đá đá đá à đi rồi bạn ngủ á bạn bạn ngủ á bạn mấy con phù thủy bye bye đó ghê lắm mọi người không nên đụng mua nó mấy bạn có thấy uh, skin ê, nhân vật của Saki dễ thương không đó tóc đen nè tay cáo nè dễ hơn không sao người mà có lướt lướt gì trên mây vậy ta sợ quá à kiểu như cô hồn bay á không không có bắt buộc nha mọi người phòng này không có bắt buộc nha mọi người nhập ID 6834078 làm vô được nha 6834078 nha ui ui có có đồng có đồng có đồng đây rồi đây rồi có cái nhà rồi ủa cái từ hồi nãy mình hai cái giường ở đâu ta quên quên lấy cái giường luôn rồi chết rồi mình mất cái giường rồi mất cái giường ngồi giờ phải chặt cây bằng tay rồi cái cây này mình ờ, sẽ ráp giống giống như bên ráp nha mọi người công thức nó hơi khác một tí nhưng về cơ bản là chúng ta sẽ chặt cây và chúng ta đi uh, ráp đồ các kiểu á mọi người cây này nhiều nhánh ghê luôn á đi có con gì kêu nè mình nghe tiếng nhã nhân kêu đâu đây à con nhã nhân đang ngủ trên kia thấy rồi nha ô oh, chắc là đủ rồi đó bây giờ mình sẽ chế tạo cái à, hộp hành à, một có kiếm sắt rồi đúng không thì mình làm cái rìu và một um, cái que một cái à, sẻn hồng một cái uh, bồ cào cuốc, cuốc đá còn lại thì sẽ tạo cái miếng gỗ nhưng mà miếng gỗ này không hình như không để làm gì hết ở đây có một cái ờ, lò luyện đá chúng ta cần 8 ờ, khối đá mọi người à. là phải đi kiếm đá phải đi kiếm đá về đá đâu đó à đá đá đá đây đá đây ui cao ấy nhờ nếu mà từ đây rớt xuống có bị chết người ta đang ăn quả vô ăn quả này mình sẽ hồi máu mọi người ạ à quả này là quả quả này là quả dài quả dài dây xuống thôi à mất một tí máu à hình như có tiếng có tiếng nhảy dần ở trong đây à đây rồi thấy bạn ấy rồi thấy bạn ấy rồi đây ui trong này có có nhiều nhỉ? ôi hình như bên kia có kim cương hay gì đúng không ta hay lắp lánh để đi qua bển nhưng mà, mà nhưng mà sao kia không có đuốc ui đó tối quá à bây giờ tối quá à yeah giờ lúc lấy cái ra nè khi quên quên cái gì á hình như là mình phải đào ờ, lấy đá xíu mà đào sao khi đào quá trời luôn à chúng ta làm được cái lò luyện đá rồi mọi người giờ mình cần làm một cái tượng đá để hồi sinh đúng không chế tạo cái này uhm, chúng ta coi đào được những đá sắc nhọn và một cái cái lửa chạy thì chúng ta cần bốn gỗ quan quả và bốn quan quả là đủ rồi mọi người bây giờ mình đi kiếm gỗ thôi như là phải leo lên nữa nhưng mà không sao đây chúng ta sẽ leo lên bằng cách này chúng ta sẽ leo lên là cái này dây Ủa đâu rồi What the Ê có cây cung luôn nè Mình có cây cung luôn Một cây cung sắt Nhưng mà không có mũi tên Hay bây giờ phải nhảy qua bên đây đúng không hoặc lóc qua Vậy con bò nó biết bơi mọi người ơi Bò ngộ nha Thế giới này là thú gì bây giờ hình như là mình phải làm một cái Đây à, có gì vậy đá kích hoạt bản năng đá kích hoạt bản năng có thể được sử dụng để kích hoạt run sở hữu khi tiêu diệt quái vật đá run uhm, thượng đá ở đây chúng ta có xương hệ cúng và phần hợp hành thì chúng ta chả có gì ngoài ai à đây một cái à, bàn chế tạo chưa hoàn chỉnh ok và ngoài đây thì chúng ta có một công thức chế tạo cái vật tổ làng cần một đá khổng tước một thuốc nhuộm đỏ và ba gạch đất đá khổng tước hình như là phải đi mai mới có nha rồi chúng ta đã có cái à, cái bàn chế tạo rồi chúng ta đặt cái bàn chế tạo ở đây ừ, chúng ta chế tạo được một cái nồi đá và bột mì một cái rương chữ đồ trang bị thì không có cái gì chúng ta vẫn chưa chế được những thứ khác à hút nhuộm đỏ để làm cái bật tủ làng mọi người và một cái gạch đất này ở đây có một cái công thức chế tạo giường và cái giường này cần Ui, nhiều hết ba miếng da và ba miếng gỗ da thì chúng ta sẽ kiếm ờ, con gì đó để lấy da hình như con bò vậy đây rồi da bò da đây rồi có rất đúng lúc hello baby ủa sườn bò sống à có rồi miếng da nè quay có chuối ai đi phòng là 6834078 nha mọi người 6834078 nha đây rồi chúng ta có đọc nát hình như full đồ mọi người ơi bây giờ phải đặt ờ, lóc ra có sỏi đặt lóc sỏi ra để mình leo lên ui trời tối luôn rồi nhưng mà Saki ờ, để cái giường nó mất tiêu rồi cái giường lúc đầu game á Saki không thấy cái giường đâu hết đâu ấy nhỉ qua đây bạn ơi qua đây qua đây à mấy bạn chui trong đây đúng không bây giờ mình phải kiếm cái giường một cái à, kiếm thêm sợi lông mọi người ạ à. lông để làm cái cái giường kia cần thêm lông cái quên là có vẻ yên bình đó nha à đây là cái khúc lúc đầu của mình nè nhưng mà Saki không thấy cái giường đâu hết chắc nó nằm đâu đây à đây rồi đây rồi cái giường đây rồi good night mọi người ok chúng ta đã chuyển sang một ngày mới rất là năng động à, vậy đây là cái ngày cái ngày thứ 22 của cái quơ này khoan từ từ mình lấy cái rìu ra rồi chặt cái giường đi rồi chúng ta có cái giường rồi bây giờ mình xây nhà thôi bây giờ mình có cái rìu mà giặt gỗ dễ hơn mọi người ạ không còn phải đập tay nữa rồi ờ, mấy cái nhánh của cái cây này mình có thể chặt uh, ra nhanh hơn là mấy cái cái khúc uh, cây chính mọi người ạ à. Ờ, với lại Saki cũng giới thiệu thêm về cái chim lần sau nha mọi người chim lần sau thì sẽ có thể có Study Valley và có thể collab với lại ờ, một số bạn <clears throat> một số bạn youtuber khác ở kìa không nhặt được que không nhặt được que bỏ cái xương này ra đi Ủa, khoan từ mình nhặt que mà đâu có nhặt cái cái lá cây đâu hai không nhặt được que với gỗ luôn đá kích hoạt bản năng lúa mì bóng lúa mì đây đây gỗ cái que thôi có gỗ với que thôi nhặt hết uh, que được à ui có một cây nấm màu tím này theo kinh nghiệm của Saki chắc chắn là nấm độc rồi không nên ăn ôi tập cái hộp mình ra khoai tây luôn mọi người ạ à. giờ mình được cái năm khúc gỗ cái này rồi nhưng mà vẫn chưa đủ gỗ xây nhà chúng ta phải ráp thêm phải chặt cây thêm mọi người ơi giờ chưa vẫn chưa có gỗ để xây nhà ôi cây bên đây chặn nhanh thiệt chưa ôi có con phù thủy trên đầu luôn này mày chết với tao mày chết đi chết đi đánh lén à biết tao đang chặt cây không à đây rồi đây rồi bạn ơi đây là cái à, phi huyền để cái đi qua mặt trăng và đi lên Horat mọi người ạ à ghi lại vị trí nhà Ui da Mình sử dụng sử dụng cái này làm căn cứ của mình mọi người ạ à. Và đây là một hướng dẫn buộc trung hành vũ trụ thì chúng ta có thể đi tới Mirage chúng ta có thể đi tới Plamat và Horat thì Mirage là một hành tinh xinh đẹp có một hệ sinh thái tốt thì đây là cái cái qua chúng ta này đó là Mirage và Flamat là một hành tinh giống như địa ngục mọi người ạ à. những sinh vật theo truyền thuyết những con quái vật to lớn và Horat là một hành tinh ở trên mặt trăng Yeah dạ. Bây giờ chúng ta có cái nhà ở đây rồi Chúng ta sẽ ờ, cải tiến cái nhà này lên Ừ. quăng cái này đi bây giờ mình đặt cái cái này lên rồi mình sẽ làm một cái tường bao quanh cái khu này lại không đủ gỗ mọi người ạ cái bằng kim đồng mình sẽ nung lên mọi người sử dùng cái lò luyện đá này mình nung lên đồng lên lò luyện đá này mình sẽ để đây Trời không có nguyên liệu không có nguyên liệu để nung luôn từ đá, đặt hết mấy thứ này qua đây đã ngồi một bàn chế tạo chúng ta sẽ đặt đây luôn mọi người ạ à. yeah và cái giường chúng ta đặt qua luôn và một cái tượng đá để hồi sinh giường đặt ở đây đặt ở đâu ta ok và một tượng đá ok thực ra giống như cái chỗ để họ cúng mọi người ạ à. chỗ này mình có thể nằm trên giường để mà nghỉ qua đêm mọi người rồi ủa sao sao đi ra à đây bây giờ chúng ta phải đi kiếm hem uh, gỗ chặt cây chuối nhưng mà mình vẫn chưa thấy cái công thức để chế tạo lò sắt hình như là phải kiếm sắt mọi người mình mới có kiếm được đồng thôi vẫn chưa kiếm được sắt ôi có phổi trên cao kìa vẫn chưa kiếm được sắt ôi ôi con gì vậy con dĩ thương à con khỉ con khỉ con khỉ nó chổng ngược đầu lên mà mình tưởng là cái cái cái con gì bây giờ là chúng ta phải coi có công thức gì mới không vẫn chưa có thức gì mới hết nhưng mà chúng ta phải chế tạo được trang giấy vật liệu uh, kiến trúc chế tạo được thêm gỗ chúng ta chế tạo được máy hất ăn dành cho vật nuôi đây và một cái à, khung yeah chúng ta đã chế tạo được cái cửa ở đây nè một cái cửa ở đây bây giờ thì ờ, hiện tại mình đã có cái khung này không xài được ok khung không xài được là sao ta không xài được luôn mọi người ơi à cái này bị cấm mình phải bỏ cấm nó mới xài được giờ thì ờ, chúng ta có mọi thứ ở đây rồi một cái máy thức ăn cho vật nuôi mình sẽ kiếm một con vật nuôi để mình nuôi còn cái cái cái là cái cái máng ăn này thì mình sẽ để đây ui trong hình nó dài quá trời mà để cho nó chút xíu à hello Sumi nha do anh mãi không vô được á ủa về menu chính như là có đặt uh, mở phòng mà, mà ta có mở phòng mà, mà sao không vô không được à tại vì hồi nãy anh như anh hãy trên cái cái cái rem đó hình như là không cùng phiên bản á không cùng phiên bản không vô được á không cùng phiên bản á phải cùng phiên bản mới vô được uhm. đây bây giờ mình đặt cái này ra đây mình sẽ hoàn tất cái cái cái cái um, cái, cái tường này có một con dãy nhăn nhảy múa bên ngoài đường bên nhà, ngoài nhà mọi người ạ à. này chết nè mình sẽ đặt cái lóc uh, xây nhà qua đây nè gạch đất um, bây giờ mình trồng mía thì mía này sẽ trồng ở trên cát mọi người ạ à. kế bên cái à, kế bên cái cái cái, cái chỗ nào có nước á mình có thể trồng được rồi hạt giống này mình có thể trồng à, bằng xẻng đúng không toa đúng toa hoa chuông vàng mình thử trồng một cái à, hạt giống hoa, hoa chuông vàng nha mọi người ôi mình có hai cái xẻng luôn thì chúng ta sẽ đặt cái lốc ở đây à, Ê, con hải cung nó bắn mình đây đặt hạt giống hoa chung vàng ở đây nó sẽ mọc hàng cây đây đặt hạt giống ở đây chúng ta sẽ mọc hàng cái cây và chúng ta còn đến à, ba hạt giống lần nữa thì có hạt giống à, hạt giống cây bông dại ở đây ừ. em đi đọc kênh tối đây đọc xong rồi là coi like tiếp ok em à, không đặt lóc không được không đặt được như là cây bông dại này nó phải trồng ở trên đất trồng trọt mọi người à chứ không có trồng trên đất này được thì chúng ta sẽ lấy cái cuốc đá này ra và chúng ta cuốc cái đất này ok bây giờ là phải trồng rồi cuốc ớ ở kìa mình quên quên quên là có đá bằng bằng bằng chục phải phải bằng chục trái đây rồi đây rồi ok chúng ta đã còn mảnh giường nhỏ hàng giống tiếp theo mình trồng là hàng giống cây ăn quả thì cái hạt giống này nó sẽ trồng ờ, bằng sản của mọi người nó sẽ trồng bằng sản luôn chúng ta có thể trồng ở bất cứ đâu luôn ok ok baby còn lại Saki sẽ bỏ cái này vô rương cái cục uh, à, roll tấn công sơ cấp này làm gì mọi người hình như là để kích hoạt rên của vũ khí tại bàn đá rên hả uhm. bây giờ phải chặt cây để mà mình không có luyện cái quặng hợp kim đồng này mọi người ạ à. Tim ai cũng từng chơi mini world em chưa đụng luôn á mini qua vui luôn á mini qua vui lắm á nhưng mà đa số mọi người đều chơi Minecraft hơn là chơi mini world ok quá sao mình không chế tạo được cái cái cái cái miếng, miếng gỗ ăn quả ta không chế tạo được đây ok chúng ta có tấm bộ hông rồi nè mọi người giờ tiếp tục cái công cuộc hăm ngàn xây cái tường ở đây thôi ui ban đêm ở đây có đom đóm luôn mọi người ơi ôi có cây trắng ngang bên đây nè cây mọc vô duyên hết sức luôn đó thêm được thêm mới gỗ nữa ok sao cây thắc mắc là nếu mà mày đặt hai cái rương kế bên nhau thì nó có dính với nhau không ta à thử xem bây giờ mình đặt ờ, đặt hai cái rương cạnh nhau coi chúng ta sẽ đặt một cái rương bên đây ừ, và một cái rương bên đây ủa khoan đừng đặt một cái rương ở đây và một cái rương ở trên này không dính luôn qua nếu mà mình ráp hai cái gương này với nhau thì sao ta bây giờ mình lại bàn chế tạo mình ráp hai cái lương lại uhm. đây này ráp được một cái hộp à, cái hộp lưu trữ lớn ok chúng ta một cái rừng siêu to khổng lồ nhưng mà không đặt không ra được chúng ta đặt qua đây thôi dạ một cái rô siêu to khổng lồ bây giờ công thức chế tạo mới thì nếu chúng ta có cái tủ sách thì mình cần một tủ sách làm gì ta để trang trí đúng không uhm. mấy cái này phải cần phải đi mai để kiếm sắt với lại kim cương kim sắt với kim cương với lại à, các cái hàng à, titan hàng titan này, phải kiếm titan nữa thì chế tạo cái này cần phải có vụn titan mọi người ạ cái vụn để mà chế tạo titan á cái à, cái cái công cụ titan á xẻng với lại cuốc với lại các thứ ok Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream nha Và nếu mà các bạn nào mà chưa đăng ký kênh livestream mọi người ủng hộ cho Saki mọi người Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha Và gặp lại mọi người ở livestream lần sau nha Bye bye Xung vô chơi chung đi Hello co nha Ôi sao mỗi lần mà tôi học là cứ cứ có người vô ấy nha <laughs> Buồn hiện sự luôn á Lúc mà stream thì mấy bạn không có vô đâu Lúc chuyên biệt học là mọi người lại vô Hello chạy rồi nhỉ Oh my god các bạn à, theo dõi cái à, lịch livestream của Saki là từ 18 giờ nha mọi người để mọi người vô sớm nha tại vì các bạn vô trễ quá à giờ tới giờ Saki ăn rồi đến giờ Saki mâm mâm rồi có ai ăn với Saki không tại tới không rảnh á Sumi không biết chơi cái này chơi cũng giống à, giống giống như Minecraft cũng đặt lóc và là chế tạo đồ các thứ à Ê, có con nhãn nhân đi, đi kế bên mình nè Nè Bye bye mọi người và gặp lại mọi người ở phim lần sau nha Bye bye, bye bye Sumi, bye bye Hơn Nguyễn nha Gặp lại Hơn Nguyễn sau nha, bye bye